Hello xin chào các bạn chào các bạn quay trở lại với kênh H5 TV2 của mình và cũng là kênh Phạm Hưởng về nó Đấy, kênh của mình là chuyên về phong thủy tử vi trọng đời nhé và đây là những vật phẩm phong thủy mình giới thiệu cho các bạn trong các clip à, à thì à, các bạn thấy clip mình chia sẻ hay ý nghĩa thì các bạn cho mình một like và nhớ đăng ký kênh chia sẻ clip cho mọi người cùng xem để kênh được phát triển mình sẽ có động lực làm nhiều video khác chia sẻ tới cho các bạn nhé thì hôm nay quay trở về vấn đề mình làm cái clip tiếp theo đó là cái tuổi 1968 là mậu thân 1968 mậu thân lữ mạng về phong thủy hướng nhà xây phong thủy bản mệnh màu sắc phong thủy vòng phong thủy rồi là những vật phẩm phong thủy để chấn chặt lại ngôi nhà khi chúng ta xây nhà sai hướng nhé khi chúng ta có xây nhà sai hướng thì cái tuổi 1968 mậu thân nữ mạng đây này mình xem cho tuổi nữ mạng nhá. quẻ mệnh là khảm thủy quẻ mệnh là khảm thủy mà ngũ hành là đại chặt thổ là đất nền nhà à, đại chặt thổ là đất nền nhà nhé thì mình là mạng thổ 1968 là mậu thân là đại trật thổ là mạng thổ thì mình chia sẻ cho các bạn về màu sắc tương sinh tương hợp của tuổi mậu thân 1968 nữ mà mà mạng thổ đó là màu đỏ này màu hồng này màu tím này màu vàng này và màu nâu đất đây là năm màu tương sinh tương hợp cho cái tuổi mậu thân 1968 đại chặt thó nhé lưu ý bị khắc kỷ bị bạn bị khắc kỷ bãi màu xanh lá cây bị khắc kỷ bãi màu xanh lá cây nhé Đấy. rồi chia sẻ các bạn về cái hướng nhà xây cái hướng nhà xây của mình thì mỗi một cung một mệnh đều có bốn hướng nhà xây tốt và bốn hướng xấu không lên xây nhà nhé thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn luôn thì quẻ mệnh của mình là khảm thủy quẻ mệnh là khảm thủy nhé khảm thủy là ở đây là cung khảm này khảm thủy này là cung khảm là hướng chánh bắc này Đấy. À, và chia sẻ các bạn luôn đây là cái cung cái cung của quẻ mệnh về hướng nhà xây nó sẽ khác với cung cái cung mệnh chọn đời khi chúng ta chọn để à, lựa chọn vợ chồng thì chúng ta không nên xem cái cung này nhé. chúng ta xem cái cung tử vi của mình là của vi trọn đời nhé đấy thì mình đã chia sẻ à, cái cung tử vi trên ừ, mấy cái à, cái cái cái cái, cái, cái video mà chồng cung gì vợ cung gì đó nó mình chia sẻ đó là cái cung chọn đời cung phi nam lợi chọn đời nhé còn ở đây là khỏe mạnh của cung đây, đây, là cung khỏe mạnh để biết là hướng nhà xây thôi nhé thì ở đây ở đây bạn là khỏe mệnh là khảm thủy thì cung khảm ở đây đó là hướng chánh bắc này hướng chánh bắc này đó là phục vị là hướng tốt nhé rồi hướng thứ hai đó là hướng chánh đông là thiên y hướng chánh đông là thiên y là cung chánh chánh đông đâu đây hướng chánh đông đây Đấy, chánh đông là cung chánh này Đấy, là thiên y hướng thứ ba đó là hướng đông nam là cung tốn là sanh khí nhé đông nam đâu hướng đông đây và hướng nam đây đây cung tốn đây là hướng cung tốn đây là hướng đông nam cung tốn là sanh khí và hướng cuối cùng đó là hướng chánh nam là cung ly hướng chánh nam đâu đây chánh nam đây là cung ly nhá là cung ly là diên liên nhá đó bạn đã có bốn hướng tốt để xây nhà rồi nhé và đây là mình chia sẻ lại nè chánh bắc là phục vị là tốt nè chấn đông này thiên y nè đông nam là săn khí này và chấn nam là diên niên nhé đây là bốn hướng tốt để xây nhà nhé chia sẻ cho bạn về bốn hướng xấu không nên xây nhà đó là hướng tây bắc là lục sát đông bắc là ngũ quỷ tây nam là tuyệt vận và hướng chắn tây là họa hại không nên xây nhà chia sẻ cho bạn luôn bạn là lữ mạng 1968 thì bạn đã có bốn hướng tốt để xây nhà thì bây giờ chia sẻ bạn luôn về cái tuổi của người chồng tuổi của người chồng của bạn là tuổi gì bốn hướng tốt của tuổi của người chồng mình hãy xem so sánh với hướng bốn hướng tốt của mình và chọn chung ra một hướng để xây nhà chọn chung ra một hướng xây nhà ví dụ mà tuổi của bạn là nữ 1968 mậu thân thì bạn bốn hướng tốt rồi thì bạn chỉ cần chỉ cần là chồng bạn có một hướng tốt thôi là bốn hướng đều tốt cả có nghĩa là một là vợ một là cái hướng của người chồng hợp với bốn hướng của người vợ hoặc là bốn hướng của người vợ sẽ trái ngược với bốn hướng của người chồng đấy nó là vậy đó một là trùng là trùng hết bốn hướng hai là không trùng là không trùng hướng nào đó thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về phương pháp như sau có bốn có ba phương pháp để chấn chặt lại ngôi nhà khi chúng ta xây nhà sai hướng nhé thì ví dụ bạn đã chọn đấy thì hai vợ chồng sẽ kết hợp lại nhé nếu mà được ấy, thì hai người đều chung hướng ấy, thì hai người sẽ chọn chung một hướng để xây nhà thì đây là một ngôi nhà cực kỳ là đẹp một ngôi nhà vượng tài phát tài cho gia chủ và là một ngôi nhà có sự đoàn kết của các thành viên trong gia đình vợ chồng con cái sống rất là hạnh phúc rất là đẹp khi mà kết hợp người vợ người chồng xây chung một hướng nhà rồi ví dụ như thế này ai nỡ xây nhà rồi ai nỡ xây nhà rồi bây giờ biết là xây nhà sai hướng mà không biết cách nào để để để, để, để phục hồi nó được thì chia sẻ bạn về ba phương pháp để chúng ta chấn chặn lại ngôi nhà phương pháp thứ nhất dành cho những người ở nông thôn thì những người ở nông thôn nông thôn thì đất rộng đất rộng cò bay thẳng cắn thì chúng ta có thể mở thêm một cửa nữa ví dụ như bạn đang xây nhà ở hướng chấn tây là hướng họa hại là hướng xấu thì bạn mở thêm một cửa đằng sau mở thêm một cửa đằng sau đó là hướng chánh đông mà hướng chánh đông của mình đó là thiên y là cung chánh là cũng tốt nhé thì bạn mở thêm một cửa đằng sau lưu ý một điều rằng các bạn không nên mở song song với cửa chính nhé nên mở xéo xéo mở thêm cửa đằng sau mở xéo như thế này nếu mà mở song song như thế này thì về mặt phong thủy là xấu theo về phong thủy thì mà từ cửa đằng trước mà đứng nhìn thông tung ra cửa đằng sau đó là tiền vào cửa trước mà đi luồn ra cửa đằng sau về mặt phong thủy là cực kỳ là xấu tiền không giữ được đó thì bây giờ bạn mở thêm một cửa nữa thì bạn lưu ý một điều rằng là các bạn mở một cửa nữa thì mở xéo ra không được mở song song như thế này và mở cửa đằng sau cửa xéo như này phương pháp này có tác dụng như sau một hướng tốt và một hướng xấu thì dĩ nhiên từ trường của hướng xấu à, từ trường của hướng tốt sẽ vào trong nhà để xua đuổi tà ma âm binh âm khí của từ trường hướng xấu ra khỏi nhà để nó không ở trong nhà nó hại gia chủ xua đuổi đẩy nùi nó xua đuổi và ngăn chặn nó không cho nó vào trong nhà đấy phương pháp này có tác dụng như sau đó là xua đuổi và cân bằng lại ngôi nhà thì đây là một ngôi nhà bình thường cân bằng lại ngôi nhà một hướng tốt và một hướng xấu là cân bằng lại ngôi nhà Đấy, thì cái ngôi nhà này cũng không có tác dụng thu hút công dân tài lộc cho gia chủ nó chỉ nó chỉ là một ngôi nhà bình thường Đó, phương pháp là phương pháp thứ nhất chia sẻ bạn về phương pháp thứ hai dành cho những người ở thành phố thành thị không thể nào mở thêm một cửa nữa bốn vùng quanh đều là nhà thì làm sao mà mở thêm một cửa nữa được thì chia sẻ bạn về phương pháp thứ hai sử dụng miếng thảm trải nhà để làm vật phẩm phong thủy để xua đuổi thì miếng thảm trải nhà này dân miền Bắc thì thường thường sử dụng vào mùa đông lót nền nhà cho các thành viên trong gia đình đi lại cho nó ấm cái chân để nó không bị nặng chân những dân miền Nam sử dụng miếng thảm trải nhà này để lót nền nhà để trang trí nền nhà cho đẹp đó là về mặt phong thủy thì bạn ấy, là tuổi 1968 mậu thân mạng đại trạch thổ thì bạn mạng thổ thì màu tương sinh của bạn là màu đỏ hồng tím vàng nâu đất thì bạn có thể mua màu tím hoặc là màu vàng nâu đất mua miếng thảm chạy nhà bằng miếng màu vàng hoặc là màu tím các bạn mua về xong bạn nót hết cái nền nhà cho mình nót hết nền nhà cho mình phương pháp này nó tác dụng nó là để tạo ra tạo tạo ra từ trường tốt để xua đuổi sử dụng mệnh, sử dụng màu sắc phong thủy của bản mệnh để tạo từ trường để xua đuổi đẩy nổi những tà ma âm binh âm khí của hướng nhà xấu ra khỏi nhà những tà ma âm binh âm khí ra khỏi nhà để nó không ở trong nhà nó hại gia chủ Đấy. phương pháp thứ hai này cũng có tác dụng giống như phương pháp thứ nhất đó là xua đuổi đẩy nổi những tà ma âm binh âm khí chấn chặt lại ngôi nhà cân bằng lại ngôi nhà thì đây là một ngôi nhà bình thường đấy, thì nó cũng không có tác dụng thu hút công dân tài ngọc cho gia chủ đấy là mình đã chia sẻ cho các bạn hai phương pháp đều giống nhau người ở thành phố người ở nông thôn chia sẻ cho bạn về phương pháp thứ ba là dùng cho tất cả mọi người đó là sử dụng vật phẩm phong thủy để chấn chặt ngôi nhà và gia tăng thêm sự may mắn cho gia chủ đấy thì đây chia sẻ bạn về đây là cái quả cầu phong thủy được làm bằng đá quý đá thạch anh đây là hang động thật ăn tím đó thì hai cái tác hai vật phẩm này có tác dụng cực kỳ nó hữu hiệu cho chúng ta để chấn chặt lại ngôi nhà và xua đuổi tà ma âm binh âm khí ra khỏi nhà gia tăng thêm sự may mắn công tăng công dân tài lộc cho gia chủ cái quả cầu phong thủy này có tác dụng đó là tạo từ trường dương cực đại cực lớn để xua đuổi đẩy nổi những tà ma âm binh âm khí trong nhà ra khỏi nhà đấy rồi nó nó còn có tác dụng đó là liên kết các thành viên vợ chồng con cái sống đoàn kết với nhau trong một gia đình sống hạnh phúc với nhau rồi nó còn tác dụng đó là à, nó tác dụng đó là giữ được các mối liên hệ mối liên hệ mối làm ăn lớn của gia chủ giữ được những mối bạn bè mối à, mối à, mối làm ăn cho gia chủ à, giữ được những mối làm ăn cho gia chủ nhé Đấy. rồi cái hang động thận tím này có tác dụng đó là thu hút công nhân tài lộc cho gia chủ rồi là giữ tiền giữ của cho gia chủ ngoài tác dụng này ra nó còn có tác dụng đó là xua đuổi bùa ngãi bùa yêu khi có thành viên trong gia đình bị bùa ngãi bùa yêu sử dụng nó rất là tốt để xua đuổi cực kỳ là tốt các bạn không tin thì các bạn cứ để ý đi cái thầy vua chúa từ hồi xưa hồi xưa người ta đã biết sử dụng những loại đá quý này để làm gì để làm ngọc ấn ngọc tỷ cho hoàng thượng con dấu ngọc ấn ngọc tỷ hoàng tượng rồi là những con rồng con phượng được khắc bằng đá thì cũng làm bằng đá này ra rồi là những cái vòng cẩm thạch của công chúa hoàng hậu đeo ở trên tay đó là những vòng cẩm thạch cũng làm bằng đá này ra rồi là những cái rồi là những miếng ngọc bội những miếng ngọc bội mà rất là lưng quần của các công tử thái tử hay sử dụng để rất là lưng quần đó là miếng ngọc bội cũng làm từ những loại đá này ra gì đó các bạn thấy đấy thì thời xa xưa người ta đã biết sử dụng những vật phẩm phong thủy này để giúp ích cho vua chúa cho chủ nhân thì nó cũng có một tác dụng gì đó đem lại nhiều may mắn đem lại nhiều điều tốt cho gia chủ nên là được vua chúa sử dụng nhá đó rồi chia sẻ cho các bạn luôn thì chúng ta nên mua hai quả cầu phong thủy này và một hang động thọn tím này nhé và lưu ý một điều rằng mua hai quả cầu này kích cỡ tương đương của nó là trên dưới 3 kg một quả trên dưới 3 kg một quả giá tiền của nó cũng khoảng trên dưới 3 triệu đồng một quả nhé đấy mua hai quả cho mình và một hang động thọn tím này thì mua ba vật phẩm này thì nó chỉ rơi vào tầm khoảng 10 trên dưới 10 triệu đồng thôi nhé. cũng bình thường thôi thì các bạn lưu ý một điều rằng là vật phẩm phong thủy này chúng ta lên trưng bày nó ở đâu mới là quan trọng các bạn lưu ý một điều rằng là không nên trưng bày ở góc bếp không được đặt ở góc bếp góc nhà về vật phẩm này mà đặt ở góc bếp góc nhà là về mặt phong thủy là cực kỳ là xấu cho gia chủ nhé các bạn chỉ đặt được ở trên bàn làm việc của gia chủ hoặc là bàn tiếp khách của gia chủ mà thôi nhé thì bạn mua hai quả cầu phong thủy này chúng ta đặt ở hai bên cạnh bàn rồi hang động thận tím này chúng ta để giữa hai quả cầu thì hai cái hai quả cầu có tác dụng đó là trụ trụ vững ngôi nhà chấn chặt và trụ vững ngôi nhà và tạo từ trường dương để xua đuổi tà ma âm binh âm khí ra khỏi nhà rồi là nó giữ được những mối liên kết vợ chồng con cái gắn kết với nhau rồi là những mối làm ăn những bạn bè tốt giữ được những mối làm ăn cho gia chủ nhé rồi là hang động thật ăn tím này được đứng vững ở giữa hai cái trụ vững như thế rồi thì cái tiền tài vượng cái công thu thu tiền tài cho gia chủ cực kỳ là tốt và giữ tiền giữ của cho gia chủ cực kỳ là tốt luôn đó rồi là nó ngoài ra nó còn tác dụng đó là xua đuổi được những bùa ngãi bùa yêu khi trong gia đình có thành viên bị bùa ngãi bùa yêu thì nó sẽ xua đuổi đẩy nổi để không bị bùa ngãi bùa yêu ám nhé rất tốt chia sẻ cho bạn luôn tuổi 1968 mậu thân này cái Phật bản mệnh của mình cái Phật bản mệnh của mình đó là đại nhật như nai nhé đó là đại nhật như nai cái Phật bản mệnh của mình là đại nhật như nai nhé Đấy, thì bạn cũng nên mua theo màu sắc phong thủy của mình đó là đỏ hồng tím vàng nâu đất thì đây là màu vàng màu nâu đất này hợp với bạn này đấy và đây là cái quả cầu phong thủy màu màu màu, màu hồng này màu hồng màu đỏ này thì bạn cũng sử dụng được nhé rồi chia sẻ bạn ra cửa hàng đá phong thủy uy tuyến uy tuyến trên toàn quốc thì dễ dàng tìm được những vật phẩm này ở nơi ở những cửa hàng uy tín trên Hàn Quốc về bán về trang sức phong thủy nhé rồi các bạn đeo cái đeo cái Phật bảng mỡ này lên người thì nó sẽ phù hộ độ trì đem lại nhiều may mắn cho gia chủ tai qua nạn khỏi rồi là nó giúp cho gia chủ là hạn chế được những sự rủi ro những bạn bè xấu nuôi kéo chúng ta làm ăn những việc phi pháp nó giúp cho chúng ta có cái nhận nhãn quan cái nhắc quan thứ sáu nhạy bén hơn nhìn nhận được sự việc nhanh chóng hơn đó, nó sẽ rất rất là hữu ích cho gia chủ khi chúng ta sử dụng vật phẩm Phật bản mệnh mỗi một cung bộ mệnh đều có Phật bản mệnh riêng của mình nhé đấy rồi chia sẻ cho bạn luôn thì đây là cái vòng phong thủy cái vòng phong thủy này có tác dụng đó là đem lại nhiều chiêu tài nộp cho gia chủ rồi là nó xua đuổi được những cái ờ, bùa ngải bụi a à, quân xua đuổi được những tà ma âm âm khí thì sử dụng như như thế nào thì nó đem lại lợi ích chúng ta chia sẻ cho bạn chúng ta sử dụng vòng phong thủy đi bên tay phải có ý nghĩa khác nhau mà đeo bên tay trái ý nghĩa khác nhau điều đầu tiên quan điều đầu tiên quan trọng nhất là các bạn đến cửa hàng đá phong thủy uy tín trên toàn quốc mua cho mình một vòng phong thủy này và theo màu sắc của mình đó là đỏ hồng tím vàng nâu đất thì bạn có thể sử dụng màu này nhé đây là màu vàng màu nâu đất thì bạn đếm tổng số hạt của nó là bao nhiêu và chia 4 chia 4 mà riêng một hoặc hai chúng ta sử dụng đó là cung sinh và cung não theo vòng luân hồi tuần hoàn một là sinh ra hai lớn lên ba là bệnh tật và bốn là chết đi thì số 1 là cung sinh hai cung não thì đẹp đếm tổng số hạt chia 4 dư một hoặc hai chúng ta sử dụng nhé rồi vòng phong thủy này chúng ta đeo bên tay phải có ý nghĩa khác nhau ví dụ như hôm nay chúng ta đi đám ma đám tang hoặc là đi thăm người thân ở bệnh viện hay là đi ra ngoài nghĩa trang đấy thì chúng ta chuyển vòng phong thủy này sang bên tay phải chúng ta đeo để làm gì vòng phong thủy này đã có tác dụng là tạo từ trường dương cực lớn rồi mà chúng ta kết hợp với bàn tay phải của, của, của người thì nó đã tạo từ trường dương cực đại mà khi chúng ta đi vào những nơi âm binh âm khí như cao như thế thì trong người chúng ta phát hồng luồng ánh sáng từ trường dương từ trường từ từ từ trường lớn như vậy thì những tà ma âm binh âm khí ngũ quỷ nó sẽ không lại gần chúng ta được Đấy, không lại gần chúng ta nó không thể không thể nào nó hại chúng ta được không thể ám chúng ta được không thể nhập chúng ta được đó. tại vì chúng ta đeo lên vòng phong thủy bên tay phải nó tạo từ trường dương cực lớn nên là nó sẽ xua đuổi được buồn ngải bùa yêu à, quên xua đuổi được những tà ma âm bên âm khí nhé xua đuổi được những tà ma âm bên âm khí đấy tà ma âm bên âm khí rất là sợ những từ trường dương ăn sáng như vậy nhé thì đó là khi chúng ta đi vào những nơi âm bên âm khí như vậy thì chúng ta nên chuyển vòng phong thủy sang bên tay phải chúng ta đeo nhé đấy sẽ đem lại tốt cho gia chủ rồi tiếp theo chúng ta mà đeo bên tay trái thì ý nghĩa như sau tim tay trái nó đem lại nhiều may mắn cho gia chủ ví dụ như chúng ta đi xin việc đi học đi hành đi ký kết hợp đồng đi giao thương hay đi du lịch thì nó sẽ giúp chúng ta là gặp gỡ được những bạn bè tốt này gặp gỡ được những công việc tốt này gặp được những người tốt này gặp được những điều may mắn này và hạn chế được cho chúng ta phải rủi ro khi chúng ta lưu thân trên đường về xe cộ Đấy. thì tóm lại á, là vòng phong thủy mà đeo bên tay trái thì có tác dụng đem lại nhiều may mắn cho gia chủ đấy mà đeo bên tay phải thì là để xua đuổi những tà ma âm âm khí như vậy nhé rất là tốt cho gia chủ và xin thưa các bạn là các bạn lưu ý một điều rằng là chúng ta không nên sử dụng vòng phong thủy mà đeo hai tay nhé về mặt phong thủy mà đeo vòng phong thủy hai tay giống với cổng số 8 cực kỳ là xấu nên chúng ta không nên sử dụng mua vòng phong thủy và mua hai vòng mà đeo hai tay sai lầm chúng ta mua hai vòng đi nữa hay ba vòng hay chục vòng đi nữa các bạn lưu ý một điều rằng cũng chỉ nên đeo một tay và lưu ý một điều rằng nữa là nhớ là đếm tổng số hạt của nó là bao nhiêu mà chia 4 dư một hoặc hai chúng ta mới được sử dụng nhé Đấy. hoặc là chúng ta mua đếm tổng số hạt là hạt lẻ rồi chúng ta sử dụng còn còn nhiều người vẫn sử những vòng phong thủy này vẫn sử dụng được những vòng phong thủy mà có số hạt chẵn mà chia hết cho 4 vẫn sử dụng được ở những trường hợp như sau như thế này chúng ta đem những vòng phong thủy đó chúng ta đi cầu kinh cầu Phật đi chùa đi chiền cầu kinh cầu phật hay là chúng ta ngồi à, tụng kinh tụng phật hay chúng ta đi à, ngồi thuyền Đấy. hay chúng ta tu tu đức đạo ấy, có nghĩa là nó sẽ đem lại nhiều trạng thái cho cho chúng ta là nhập thuyền nhanh hơn giúp cho những người tu hành là à, tu luyện đến đỉnh giới cao nhất của của của của, của đường tu luyện đấy tại vì là nó nó đem lại à, cái cái cái cho cái người tu luyện một cái cảm giác là à, hết lo hết nghĩ quên hết buồn phiền tập trung vào tu luyện nhập thuyền nhanh hơn và tu luyện đạt đến đỉnh giới cao nhất của của những người tu hành đấy thì bạn lưu ý một điều rằng là vật phẩm phong thủy này vẫn có tác dụng khi chúng ta sử dụng vòng phong thủy mà có tác dụng à, có có số hạt chẵn hay hạt lẻ mà để dùng để tu luyện để niệm kinh niệm Phật ngồi thuyền hay đi à, cầu an cầu Phật hãy đi chùa đi thiền thì nó vẫn tốt vẫn tốt cho gia chủ nhá đấy, trừ đấy, vẫn tốt cho gia chủ thì báo làm sao ấy, những nhà sư hay những vẫn đeo những cái, cái chuỗi phong chuỗi này có số hạt lẻ là 108 hạt hay một nghìn bao nhiêu hạt đó vẫn là con số chẵn nhưng tại vì người ta đeo trên cổ để làm gì người ta vẫn là đeo tổ cái số cái số hạt nó là có ý nghĩa khác nhau thì người ta đeo trong cổ người ta vẫn niệm kinh niệm Phật để nhập thuyền nhanh hơn tu luyện đến cảnh giới cao nhất Đấy, nói chung là tùy tùy vào mỗi một phạm chủ khác nhau thì sẽ sử dụng khác nhau giống như đức mẹ mania thì phải sử dụng 12 hạt con và một hạt cái đấy tùy theo một cái phạm chủ khác nhau thì nó sử dụng theo cái số hạt cũng khác nhau nên là nhiều người báo là số hạt chẵn vẫn sử dụng được đúng số hạt chẵn vẫn sử dụng dùng được sử sử dụng được ở những phạm chủ khác nhau đấy lưu ý một điều rằng thì đó thì cái kênh của cái video của mình hôm nay đến đây xin chấm dứt tại đây nhá tại vì mình đã chia sẻ xong cho tuổi 1968 mậu à, ừ, mậu thân 1968 về phong thủy hướng nhà xây Phật bản mệnh vòng phong thủy và những Phật những những ờ, vật phẩm vật phẩm phong thủy để chấn chặt lại ngôi nhà khi chúng ta xây nhà xây hướng thì xin chấm dứt tại đây thì các bạn thấy cái kênh của mình chia sẻ video của mình chia sẻ hay ý nghĩa thì các bạn cho mình một like và nhớ subscribe đăng ký kênh chia sẻ clip cho mọi người cùng xem nhé để mọi người biết trước về bản mệnh của mình màu sắc phong thủy của mình rồi là hướng nhà xây của mình biết trước tương lai vận mệnh để biết trước để để chúng ta phòng chúng ta tránh hạn chế được những cái sự rủi ro đấy hạn chế được những sự rủi ro khi vào những năm hạn này kia nhá thì rất là mong là các bạn ủng hộ kênh chia sẻ clip cho mọi người cùng xem và đăng ký kênh để kênh được phát triển thì mình sẽ làm được nhiều video khác chia sẻ tới các các quý khán giả nhé rồi xin chào tạm biệt các bạn nhé